em test thử nam châm cho các bác đây nắp chén hột luôn Đó. rồi em à, dọi đèn này hột hoàn toàn trong luôn đó các bác thấy không và sau đây thì em à, xin phép được test thử một vài tiếng để cho các bác thấy được cái độ hiệu quả cái bộ đồ chơi hột tài xỉu siêu bảo này bây giờ em sẽ lắc thử uh, 20 15 chén đi để xem nó sẽ về bao nhiêu chén bảo nhé các bác nhé một này ngay chén đầu tiên đã bảo rồi đã bảo rồi đó hai chén này 3 chén này 4 chén này 4 chén thì lại bảo tiếp này lắc 4 chén bảo 2 chén rồi này 5 chén này 6 chén này 7 chén này có để ý không ạ về cặp rất là nhiều để chờ cho lên bảo 8 chén này lại về cặp này 9 chén này 10 chén này 10 chén là bảo bảo tiếp này 10 chén mà đã bảo đến 3 chén rồi 11 chén này 12 chén này 13 chén này 14 chén này 15 chén lại bảo hai tiếp này